Chào các em, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các bài tập trong bài luyện tập trang 117 sách giáo khoa toán 4 nhé. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là thực hiện được quy đồng mẫu số hai phân số. Chúng ta sẽ cùng nhau làm 3 bài tập, đó là bài 1A, 2A và bài 4 trang 117. Bài tập số 1 Đề bài yêu cầu quy đồng mẫu số các phân số 1 phần 6 và 4 phần 5 11 phần 49 và 8 phần 7 12 phần 5 và 5 phần 9 Chúng ta đã được học hai cách quy đồng mẫu số rồi nên bài này cô chỉ nhắc lại với các bạn là để quy đồng mẫu số hai phân số trước tiên ta sẽ chọn mẫu số chung có hai cách làm cách thứ nhất ta sẽ lấy cả hai mẫu số nhân với nhau là sẽ ra được mẫu số chung. Cách thứ hai, trong hai mẫu số, nếu mẫu số lớn chia hết cho mẫu số bé thì ta sẽ chọn mẫu số lớn làm mẫu số chung. Ở cặp phân số đầu tiên, 1 phần 6 và 4 phần 5, ta thấy 6 không chia hết cho 5. Vậy bài này ta sẽ lấy 6 x 5 bằng 30 và 30 là mẫu số chung. Cặp phân số thứ hai, 11 phần 49 và 8 phần 7, ta thấy 49 chia hết cho 7 vậy thì các em sẽ chọn 49 làm mẫu số chung nhé ở cặp phân số thứ ba 12 phần 5 và 5 phần 9 9 không chia hết cho 5 Vậy bài này để chọn mẫu số chung, ta sẽ lấy 5 x 9 bằng 45 và 45 là mẫu số chung. Bài 2A, trang 117, Đề bài yêu cầu hãy viết 3 phần 5 và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5. Như các em thấy, 3 phần 5 đã có mẫu số là 5, nên phân số này ta sẽ giữ nguyên. 2 là số tự nhiên, vậy ta sẽ viết 2 dưới dạng phân số, rồi mới thực hiện quy đồng mẫu số. Ta viết 2 bằng 2 phần 1 Tiếp theo các em sẽ quy đồng mẫu số để từ phân số 2 phần 1 ta được phân số mới có mẫu số là 5 nhé. Chúng ta cùng sang bài tập tiếp theo, bài 4A trang 117. Viết các phân số lần lượt bằng 7 phần 12, 23 phần 30 và có mẫu số chung là 60. Có nghĩa là đề bài yêu cầu chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số này với mẫu số chung là 60 đó các em. Các em sẽ trình bày như thế này nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em học và làm bài thật tốt nhé. Cô chào tạm biệt các em.